Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Phượng, đại tiểu thư, coi trọng, nhẹ tình. Có thể nói, trong những người thân của các đời thủ tướng, chưa ai giữ dằn như Nguyễn Thành Phượng, con gái rượu công cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phượng có học, Phượng có thế lực cũng rất khủng và Phượng từng trải trên thương trường cho nên Phượng có thể làm bà chùm không ngai trên thị trường tài chính của Việt Nam. Ông Nguyễn Tân Dũng là nhà lãnh đạo tai tiếng, tuy nhiên vấn đề nuôi dạy con cái thì ông lại là người có hạng. Có hạng vì con ông không ngông nghênh ỉ lại như con cái những quan chức khác. Phần vì ba người con của ông Nguyễn Tân Dũng đều có năng lực học tập nên không cần phải khoe khoang sức mạnh của bố mẹ để lên đời với xã hội. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Phượng, con gái ông Nguyễn Tân Dũng. Nguyễn Thành Nghị thì tỏ ra là nhà kỹ trị vì là người được đào tạo tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Nguyễn Minh Chiết thì cũng được học hành tại Anh Quốc với bằng thạc sĩ và Nguyễn Thanh Phượng cũng không ngoại lệ. Bà Phượng cũng được đi du học tại Thụy Sĩ và kinh qua rất nhiều chức vụ trong các tập đoàn lớn. Tuy là con của Nguyễn Tân Dũng nhưng nhiều người khen Nguyễn Thanh Phượng là có năng lực thực sự. Có người cho rằng bà Nguyễn Thanh Phượng mà theo nghiệp chính trị như anh và em trai thì có lẽ bà đã bỏ xa ông anh của bà đó chỉ là nhận xét theo chữ nếu, mà đời không xảy ra chữ nếu, vì khi dùng đến chữ nếu thì mọi việc đã là quá khứ, không thể nào thay đổi được. Trong trò chơi tại thương trường, bà Nguyễn Thanh Phượng cũng được cho rằng đã thọc tay vào những thương vụ lớn, tuy nhiên lưới pháp luật không thể chạm đến bà. Không phải vì bà Phượng dựa hơi ông tía đầy quyền lực, mà bởi Nguyễn Thanh Phượng chỉ điều khiển hình nhân thay thế mạng trong những vụ đầy rủi ro. Trong vụ án Mobile Phone MoIVG của Phạm Nhật Vũ, có một công ty định giá tham gia vào thương vụ này là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thẩm định giá Amax. Công ty này được thành lập với vốn điều lệ chỉ có 3,8 tỷ đồng nhưng đã định giá AVG của Phạm Nhật Vũ có giá trị lên đến 16.565 tỷ đồng, cao hơn giá trị thật tới 14.565 tỷ đồng. Đây là hình ảnh tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã từng lên án hành động lấp sông xây biệt phủ nhưng không dám nói tên chủ nhà. Về kết quả thẩm định của Amax mà Mobifone mua AVG lên đến gần 9.000 tỷ đồng và thế là hai bên chia nhau 7.000 tỷ đồng. Vụ án đã đưa hai vị cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn vào tù. Em trai Phạm Nhật Vượng, tức là ông Phạm Nhật Vũ, cũng phải vào tù. Và tất nhiên người đứng tên pháp lý của công ty Amax là Võ Văn Mạnh cũng phải vào tù. Võ Văn Mạnh là nhân vật vô danh, không thân thế, không quyền lực mà sao có thể lập doanh nghiệp vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng lại được đi định giá, giá trị thương vụ đến tới 16.000 tỷ đồng? Câu trả lời là linh hồn của Amax không phải là Võ Văn Mạnh mà dư luận cho rằng Nguyễn Thanh Phượng là vậy. Không phải Nguyễn Thanh Phượng thì một tiểu tốt nào cỡ Võ Văn Mạnh có thể đủ sức cạnh tranh tham gia cuộc chơi này. Trong thương vụ Mobile Phone mua AVG, ông Tô Lâm cũng bị dính vào. Nhưng ông này đã đóng dấu mật trên tài liệu nên cơ quan điều tra không có quyền tiếp cận. Còn Nguyễn Thanh Phượng như là người vô can trong thương vụ. Có ý kiến thì cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng cho đốn vụ này hòng moi ra Nguyễn Thanh Phượng nhưng cũng đành bó tay. Đây là hình ảnh, lẽ nào ông Nguyễn Phú Trọng lại bó tay? Mới đây trên bài viết của nhà báo Trương Huy San có cho biết con gái của Nguyễn Tấn Dũng lấn sông rạch đỉa nhà bè với một diện tích rộng gấp 3 lần khuôn viên căn biệt thự cô ta sở hữu mà không hề bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Hành vi vi phạm pháp luật này kéo dài hàng năm, báo tuổi trẻ phản ánh đã gần 3 tháng nhưng chính quyền vẫn không dám triệu tập chủ nhà. Huyện ủy nhà bè cũng chỉ dám có một báo cáo mà không ai đọc được vì lại đóng dấu tối mật. Một cô đại tiểu thư mà đã ngang nhiên coi thường pháp luật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 lần ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện trên báo chí sau khi bị chuất phế cũng là sự kiện làm dậy sóng mạng xã hội. Bởi lần này người ta chờ đợi ông Nguyễn Xuân Phúc nói gì. Bởi lời nói của ông sẽ cho thấy tình hình đấu đá trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày ông bị phế chuất cho đến nay, ông tái xuất là 18 ngày, thời gian đủ để ông nói những gì cần phải nói. Quyền lực chính trị của Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc, sự nghiệp chính trị cũng kết thúc và phần còn lại là vợ và con ông sẽ ra sao. Đó là vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm. Bởi thông tin nội bộ thì ông để cho vợ ông dính đến vụ Việt Á, nhưng lý do chính thức để đưa đến là thư tử chức của ông là do ông để cho cấp dưới sai phạm khi ông làm thủ tướng. Họ không đả động gì đến vợ con ông. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước thường mang vợ theo khi đi công du. Như tờ Thể báo chấm đã phân tích nhiều bài phân tích trước đây, bất động khi ông gặp sóng gió, chính trường nên không ai theo dõi được họ. Con gái và vợ ông là người giấu mình hết sức giỏi. Tuy nhiên, con trai ông Phúc, tức là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang, thì có thể theo dõi được. Ông Nguyễn Xuân Hiếu bị chặn đứng đà tiến thân ở tỉnh đoàn Bắc Giang và ông đã mất hút vào dịp Tết trồng cây do Trung ương đoàn phát động vào ngày 7 Tết vừa qua là một sự bất thường. Có thể tỉnh Bắc Giang đã ngửi thấy mùi chẳng lành đối với Nguyễn Xuân Hiếu. Nguồn tin nội bộ mà Thời báo chấm nhận được từ bên trong rất chính xác. Ngày giờ ông Nguyễn Xuân Phúc nộp đơn từ chức lên Bộ Chính trị đều được thông báo và họ thông báo chính xác buổi họp bất thường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 17 tháng 1 và sau đó là Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày 18 tháng 1 đều hết sức chính xác. Nói thế để thấy những nguồn tin nội bộ mà Thời báo chấm có được là rất khả tín. Qua đây, Thời báo chấm cũng cảm ơn người đưa tin rất nhiều, đặc biệt là qua đây người dân Việt Nam cũng được biết sự thật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện khi bàn giao công việc. Hiện nay, vụ Nguyễn Xuân Phúc đang có độ vênh. Đó là nguồn tin nội bộ thông báo bà Trần Thị Nguyệt Thu dính đến vụ Việt Á, nhưng những lý do công khai về việc phế chuất ông Nguyễn Xuân Phúc là không trùng nhau. Thời báo chấm cho rằng đây là vấn đề thuộc chiêu trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên trong thì chiến nhau trí tử vì những lý do rất bực, nhưng lại tung ra ngoài công chúng họ chỉ hiệu chỉnh để làm sao cho bộ mặt thật của Đảng ít bị nhem nhuốc nhất. Vào ngày 4 tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Câu nói này được giới phân tích soi rất kỹ và tại sao ông lại nói điều này trước công chúng như vậy. Ý kiến cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nói điều đó ra là để minh oan cho vợ ông, không như lời đồn. Tuy nhiên, theo giới thạo tin thì lời đồn chính xác hơn những gì mà thông báo được đăng tải trên báo chí nhà nước. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vợ con ông không dính đến Việt Á là điều đó đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Lông đã khoe rằng kim bài miễn tử dành cho vợ ông. Khi ông Phúc công bố điều đó trước báo giới thì Nguyễn Phú Trọng muốn lật kèo cũng không thể. Bởi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên ông Phúc mới nói, ông nói là để dư luận ghi nhớ điều này. Nhớ khi ông Trọng cho bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu thì dư luận sẽ lôi điều này ra đặt dấu hỏi. Đây hình ảnh, giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng muốn bắt bà Thu cũng rất không dễ tí nào. Ông Nguyễn Xuân Phúc trông luộm thuộm vụng về trước công chúng, tuy nhiên nguồn tin từ bên trong đánh giá ông Phúc là người rất biết dùng chiêu trong chính trị. Chính cách dùng chiêu hơn người mà ông leo đến chức thủ tướng rồi lên đến chủ tịch nước, mặc dù ông không được thế lực khủng đỡ đầu như Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Phúc tung kim bài miễn tử ra công chúng, ông đã đưa ông Tổng vào thế kẹt. Rồi sau này ông Tổng muốn bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu thì cũng khó trước công luận.